Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của chúng mình. Các bạn muốn khám phá thế giới, muốn khám phá những thông tin mới lạ thì hãy đến với clip ngay sau đây. Mười chiếc cầu nước độc đáo nhất thế giới không chỉ là thành tựu của khoa học kỹ thuật hiện đại và có giá trị trong vận tải đường thủy, những chiếc cầu nước độc đáo này còn trở thành địa điểm du lịch rất hút khách. 1. Cầu nước Magdeburg, Đức Nằm bên dòng sông Eo yên bình và thơ mộng của nước Đức, thành phố Magdeburg nổi tiếng với những công trình kiến trúc độc đáo như nhà thờ Cathedral of Magdeburg, tòa nhà Die Grandgitadel von Magdeburg, tòa nhà Jatal Centrum, trong đó nổi bật hơn cả là cây cầu nước Magdeburg được khởi công xây dựng từ năm 1905 nhưng bị hoãn lại do chiến tranh thế giới thứ hai. Đến năm 1997, cầu nước Magdeburg mới tái xây dựng trở lại và được khánh thành, đưa vào sử dụng năm 2003. Cầu nước Magdeburg vượt sông Eo kết nối kênh đào El Havel với kênh đào Midland, rút ngắn thời gian di chuyển cũng như khoảng cách qua lại giữa hai kênh này từ 12 km xuống còn dưới 1 km xây dựng từ 24.000 tấn thép và 68.000 mét khối bê tông với tổng chiều dài 918 mét. Trong đó, phần cầu chính gồm 3 nhịp dài 228 mét, rộng 34 mét và sâu 4,25 mét. Mandelberg được xem là cây cầu nước hiện đại nhất thế giới. 2. Cầu nước Ponticelli Anh Cầu nằm trong hệ thống dẫn nước từ kênh Ellesmere đến các mỏ than ở Denbighshire và hệ thống kênh rạch ở Wells bắc qua thung lũng sông Dee Bắt đầu xây dựng từ năm 1795 và hoàn thành năm 1805, công trình này được coi là một trong những thành tựu khoa học kỹ thuật vĩ đại nhất thời bấy giờ. Cho đến ngày nay, Ponticelli vẫn là cây cầu nước dài và cao nhất ở Anh. Ponticelli cấu tạo gồm một máng chứa nước làm bằng thép dài 307m, rộng 3,4m và đạt độ sâu 1,6m, nằm trên 18 trụ đỡ lớn được xây bằng đá cao 38m. Ngoài ra, trên cầu còn có hành lang dành cho người đi bộ. Việc xây dựng kết hợp những vật liệu như thép và đá làm cho chiếc cầu trở nên nhẹ nhàng và mang tính thẩm mỹ cao, đồng thời cũng sẽ giúp kéo dài tuổi thọ của cầu. Khi mới đưa vào sử dụng, cầu nước Ponticel đã tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển ngành công nghiệp khai thác tại Denbisai. Tuy nhiên, ngày nay hệ thống thủy lộ này không còn được sử dụng vào mục đích vận tải mà chỉ dành phục vụ hành khách. Đây trở thành một trong những địa điểm du lịch hấp dẫn được UNESCO công nhận là di sản thế giới của nhân loại vào năm 2009. 3 cầu nước Patton Swing Anh. Patton Swing nằm trên con kênh Brightwater, bắc qua kênh Manchester Ship ở miền Tây Bắc nước Anh. Hệ thống kênh đào này cho phép các tàu di chuyển từ vùng Patton ở sông Ogwell. Những chiếc thuyền nhỏ sẽ phải di chuyển trên kênh Brightwater và những tàu lớn hơn thì di chuyển trên kênh Manchester Ship ở phía dưới. Khi các tàu lớn cần đi qua, cây cầu nặng 1.450 tấn và dài 100 mét làm bằng sắt sẽ được quay theo góc 90 độ, nằm dọc theo kênh Manchester Ship. Barton Swing là cây cầu nước xoay đầu tiên và duy nhất trên thế giới, được thiết kế bởi kỹ sư Sir Edward William và hoàn tất xây dựng vào năm 1894. Từ khi đưa vào sử dụng cho đến nay, cây cầu vẫn hoạt động thường xuyên và ổn định. Trước đây tại vị trí này là một cây cầu bằng đá đã hạn chế lưu thông qua lại với những chiếc tàu có kích thước lớn. Do đó, nhu cầu xây dựng một cây cầu xoay thay thế là một điều hết sức quan trọng và cần thiết. Bên cạnh đó, hướng về phía thượng nguồn cũng có một cây cầu xoay dành cho đường bộ. 4. Cầu nước Haverud Thụy Điển Haverud được xây dựng giữa năm 1865, nằm trong hệ thống kênh đào Dowland, giúp cho tàu thuyền qua lại giữa hồ Rannon với khu vực trung tâm của Dowland và vùng hồ phía tây nam của quận Vamland. Công trình này là hệ thống máng nước bằng thép dài 33,5m, được ghép lại với nhau bằng 33.000 chiếc đính tán. Đặc điểm ấn tượng nhất là kể từ khi hoàn thành đến nay, Haverud chưa phải thay thế bất cứ một cây đinh nào. Ngày nay, hệ thống kênh đào Dowland là một địa điểm thu hút rất nhiều du khách và được xem là địa điểm du lịch hấp dẫn với cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, kết hợp hệ thống giao thông đường thủy, đường bộ và đường sắt độc đáo trên cao. Du khách có thể ngồi thuyền hoặc thả bộ trên chiếc cầu nước để nhìn ngắm dòng thác đang chảy ở phía dưới và những phương tiện đường bộ đang chạy ở bên trên. 5. Cầu nước Ringvad, Halemmermeer, Hà Lan Cầu nước Ringvad được xây dựng vào năm 1961 là một phần của kênh đào Ringvat bao quanh phần đất lấn biển Halemmermeer ở phía bắc Hà Lan, vượt qua đường cao tốc A4 và đây được coi là một hệ thống dẫn nước hiện đại đầu tiên ở quốc gia này. 6. Cầu nước Pondusa, Bỉ Pondusa là cây cầu mang nước từ kênh Central Canal phía tây Vương quốc Bỉ vượt qua giao lộ đường N55 và N535 gần thị trấn Haudiangonis Hệ thống dẫn nước này được xây dựng bằng bê tông dài 498m và rộng 46m, trọng lượng khoảng 65.000 tấn được nâng đỡ bởi 28 trụ bê tông và mỗi trụ có đường kính 3m. 7. Cầu nước Poirier Pháp Cầu nước Poirier mang nước từ kênh đào Lateral vượt qua sông Loire đến sông Seine đây là chiếc cầu được xây dựng trên 14 trụ cầu cao 11,5m, chiều rộng cầu là 5,2m và chiều dài của hệ thống dẫn nước này là 662,7m. Từ khi đưa vào hoạt động năm 1896 đến năm 2003, Briar được xem là hệ thống cầu dẫn nước dài nhất thế giới cho đến khi cầu nước Magdeburg tại Đức được đưa vào sử dụng năm 2003 đã lấy đi vị trí số 1 của nó. 8. Cầu nước Estorm Anh Cầu nước Estorn hay còn được gọi là cầu nước Billy thuộc vùng Warwickshire được ghép lại từ 250 tấn thép tạo thành một máng nước dài 145m, nằm trên 13 trụ cầu xây bằng gạch có chiều cao từ 8 đến 11m. Chiếc cầu nước hơn 200 tuổi này trước đây còn được sử dụng để cung cấp nước cho những chiếc tàu chạy bằng hơi nước trên hệ thống đường sắt Arcester, nay là Great Western, nơi chiếc cầu nước đi qua ở phía trên. 9 cầu nước Navidak Grabbergat Hà Lan. Cầu nước Navidak Grabbergat là một hệ thống dẫn nước với nhiệm vụ hỗ trợ tàu bè qua lại giữa hồ Makamir với hồ Ellesmere, được tích hợp bởi một cơ chế khóa hai chiều do mực nước giữa hai hồ có sự chênh lệch cao thấp. Cầu Navidak Grabbergat dài 125m, rộng 25m bắc qua đường cao tốc N302, chạy dọc theo tuyến đê giữa hai hồ. Công trình này sử dụng chất liệu bê tông vô cùng đặc biệt nhằm đảm bảo không cần phải bảo trì sau một thời gian dài hoạt động. 10. Cầu nước Veluwemir Hà Lan Cầu nước Veluwemir dài 25m, cắt ngang đường cao tốc N032 gần thị trấn nhỏ Harderwijk, miền đông Hà Lan. Hệ thống dẫn nước này đã giúp kết nối phần đại lục của Hà Lan với hòn đảo mang tên Flevoland, vốn được biết tới như là một trong những công trình nhân tạo vĩ đại nhất thế giới.